Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vẽ mẫu của bản 3D nha các bạn à, Trên nền móng ờ, vẽ của bản 3D thì chúng ta nên là à, dùng sơn lì hoặc là mình phạt bằng bột cũng được thì như vậy thì cái à, mẫu vẽ của mình vẽ lên thì nó sẽ đẹp hơn cách tán bột cũng rất là quan trọng đó là trong những ờ, cái ờ, mẫu cơ bản thì chúng ta sẽ học tán bột kỹ hơn còn đây là mẫu 3D ờ, cao cấp rồi nên là chúng ta không cần phải học về tán bột nữa mà chúng ta đi thẳng vào mẫu của nó luôn đây là mẫu cọ bản 3D cao cấp tại Monanel và bây giờ hiện tại bây giờ thì bên trường Mona các giáo viên đã thiết kế thêm những bộ mẫu mới hơn về cọ bàn vuông và cọ bàn tròn thì ờ, một thời gian nữa khoảng chừng qua tháng ờ, tháng sau thì Mona sẽ tung ra những cái mẫu mới của cọ ờ, cỏ bản 3D vuông và cọ bản tròn mình tô lại để cho cái cánh bông nó nổi bật lên bây giờ mình sẽ vẽ chiếc lá cho nó cong và mỏng để có những cái khuyến mãi à, để có ưu đãi và phần thưởng phần quà cho ngày 2 tháng 9 năm 2018 uh, à, sắp tới này thì uh, Mona bên trường Mona bên trường Mona có tổ chức ra một mini game với uh, phần quà trị giá 65 triệu đó các bạn lần này lễ là bên Mona sẽ cho uh, phần thưởng lớn luôn và đặc biệt là dành cho 8 người dành cho 8 người nha video game này chủ yếu Mona muốn các bạn trúng nên là rất là dễ chơi chỉ comment hai số cuối thôi và bằng cách à, một là mình sẽ uh, quay số hai là mình sẽ bốc thăm rất là dễ phần quà uh, khi mà dành cho các bạn trúng thưởng đó là Mona tặng luôn cả máy mài hai triệu rưỡi này máy mài bột đó rồi một máy hơi treo sân file trị giá một triệu ba này hàng có bảo hành nha hàng chính hãng và có bảo hành luôn nha các bạn rồi ngoài à, hai món quà à, về dụng cụ như thế thì Mona có tặng thêm về một combo học trọn gói tại trường Monanel combo học trọn gói tại trường Monanel luôn chỉ giá là 25 triệu rồi tiếp theo thì ngoài combo học trọn gói tại trường Monanel thì Mona cũng có tặng thêm khóa học đính đá khóa học đính đá trị giá là 2 triệu 990 ngàn Đồ hóa học có bán 3D là 2 triệu nữa dành cho 8 người lận nên là các bạn nếu theo dõi video này biết thông tin này thì hãy theo dõi Facebook của Nga Vũ Nga Mona hoặc là theo dõi kênh uh, fanpage trang uh, Nga Mona Nail thì những thông tin này Mona sẽ bên trường sẽ uh, post lên trên trang Nga Mona Nail chỉ cần Mona uh, post cái bài mini game mà các bạn uh, tham gia ngay lúc đó nắm thông tin trước và mình tham gia à, đầu tiên thì chắc chắn là cái phần à, cái giải thưởng chắc chắn là mình sẽ đạt được nó vừa mang tính chất vật lý và à, cả về khoa học nữa máy mài bột rồi máy hơn keo có bảo hành giờ mình sẽ chấm cái phần nhụy nó lại Vậy là Mona đã hoàn thành xong mẫu 3D. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.